bê tông nhưng mà tại mình cắt giò cái nó vỏ mình đi mất tiền có con nhưng mà nó rớt với cái hầm ở ngay đây nè ở bên bên bên mé nhà vậy là mất rồi luôn đó. nó mất là hồi 6 tuổi tới bây giờ nếu nó còn nữa là năm nay nó 39 tuổi rồi đó vậy là gì ờ, bà muối tiêu đó phơi hôm qua phơi nắng đã rồi tới phơi mưa luôn đó <laughs> để ăn cơm có ai đi chợ thì mình gửi một đồ ăn không có thì nước tương nước mắm cứ xịt làm tới Hello, à, chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn Hiện tại là Phước đang có mặt tại à, đường à, Hùng Dương à, Ngay chỗ ngã tư mà của Đinh Tiên Hoàng á, cô chú anh chị à, Là do là hồi hôm qua Phước có đọc được một bài của một bạn Là nói về một cái hoàn cảnh của một cô có tên là Mai Thì cũng hoàn cảnh khó khăn thì nghe đâu là cô bị ờ, cục hai chân và bị bệnh và không có con cái gì hết với lại ờ, cô ở trong một cái ờ, tích liều đây thì bây giờ con mời cô chú anh chị và các bạn mình đi chung với con luôn ha đường vô hẻm nhà cô là nó có ngay chỗ này nó cũng dễ tìm lắm các bạn ngay chỗ mà hội đồng nhân dân phường Thế Bình ủy ban nhân dân á các bạn đây thì ở đây mình sẽ đi thẳng vô luôn ha cũng hên là do hồi sáng phước cũng à, đã đi sớm để tìm cái à, chỗ mà à, cô ở á nên thì bây giờ thì phước sẽ dẫn mọi người vô cho nó tiện ở đây thì mình chạy thẳng vô luôn con dựng xe này được hả cô chờ là cho con hỏi cái là cô họ tên của cô á là Lê Thị Mai. Lê Thị dạ, Mai. cô là Lê Thị Mai ha. Dạ. À, năm nay cô nhiêu tuổi hả cô năm Mai? Năm nay là 63 tuổi. Sinh năm sáu Sinh năm mươi sáu Dạ. À, nó là ngay hồi đó cũng có chồng chứ không phải không nhưng mà tại mình cắt giò đó cái nó bỏ mình đi mất tiền. tại lúc đó là chưa có con ừ. chưa con lần từ hồi bỏ đi tới bây giờ là bao nhiêu bỏ đi bây giờ là cũng mười mấy năm rồi đó mười một, mười hai năm rồi đó dạ. là cái hai cái ờ, chân của cô là cái chân này thì ờ, khoảng mấy năm rồi cô cái chân này là cắt 10 năm rồi rồi cái chân này mới cắt năm mấy nay sao cô bị làm băng bây vậy cô trời ơi sao mà nó cứ lủng lỗ hoài vậy đó nó cô lủng lỗ như cái chân nhang vậy đó tới thứ tư này nè hết thuốc rồi mình mới đi dạ, khám là nè cái tình trạng bệnh của cô là cô bị gì cô bệnh án của cô tiểu, tiểu đường à tiểu đường vậy là nó nó nó bị uh, biến chứng của tiểu đường của cô đó này thì nó biến chứng cục hết hai giò rồi, rồi bây giờ dạ. rồi, uh, tự gầy tại vì lết tới lết luôn nè cái dạ, nó cũng dạ. như là cái da của mình mỏng quá đó dạ cái nó nó nó xước nó dạ. xước rồi cái à, à, mới mấy ngày nay đó dạ. nó làm cũng như cái lỗ cái cái cái cái cái cái, đuôi chân nhang vậy đó dạ. lỗ vậy đó chờ nó cứ chảy máu ra hoài bởi vì cô khổ muốn chết luôn rồi à, tính bữa đó đi xuống dưới rằng có gì bác sĩ cho đi nhập viện rồi mình đi nhập viện đang cho nó trị chứ làm sao giờ cô ở khoảng mấy năm ở đây rồi cô ở đây là 10 năm rồi đó 10 năm ở đây hồi 2008 tới bây giờ là, đi đâu à. hai hai lít năm hai lẻ sáu hai lẻ sáu giờ là 13 năm ừ. thì mới nhận nhà này nè năm trước năm sau cái thằng nè cái thằng này nè dạ. nó thấy vậy nó kêu thôi không ấy giờ bà không có chỗ ở mà xuống bà che đại bà ở dạ à, ở đây cái đường thoát hiểm này bề qua tới 2 mét 7 lận dạ bà che ba cao lắm là một mét một thôi đó người che người ảo là coi như là tới bây giờ luôn dạ 13 năm nấu đồ ăn thì nấu bằng cái à. Ờ, có là xô là xô nấu à, là, là nếu mà bà nấu là bà nấu mình nên lò xô là ở đây hả bà ở trong ở trong à, <laughs> ở trong, này, trong này luôn à, hả bà ở trong đó à, đây con đó. Con bước lên luôn cái hả bạn? Bước lên được, bước được Được không? Được không? Được Đây nè, cầm tôi Ờ Cầm như thế là được rồi, không sao chứ ơi sao nó tắt rồi không sao chứ có ai đi chợ thì mình chở mua đồ ăn không có thì ờ, nước tương nước mắm cứ xịt làm tới dạ là trong cái đây luôn hả bà ừ, trong là mình luôn. ngủ là ở trong đây hết luôn ngủ đây nè ngủ bộ dạc nè ngủ ở đây nấu nướng rồi à rồi mình tắm rửa là mình ở đâu bà trời tắm rửa đây nè cao su nhóc hết trơn nè chảy ra bộ dạc này nè chảy bùi dạc ở đây luôn rồi che cao su lại là mình tắm rửa đây luôn là, là, là máu từ cái chân nè bà, bà ngồi đi à. ừ đúng nó để nãy giờ nó để à, à, à, nhúng nước cái khăn lau mà quên đây là máu là từ cái chân của ờ, cụ nè các bạn đây ủa rồi ờ, nếu mà vệ sinh rồi là bà vệ sinh ở đâu bà rồi vệ sinh có bô đó rồi cháo nó lên nó đổ à. với đi tiểu thì mình đổ vô cái thùng rồi mình bữa nào không có đi vệ sinh thì nó đổ cái thùng nước rồi đó lấy quần áo mình nó đem về dưới ngoại nó giặt giùm mọi hoạt động sinh hoạt đều là ở trong cái à, tấp liều này hết trơn luôn á dạ các bạn đây cao su không ờ. ngủ tắm rửa vệ sinh cái này chắc cỡ khoảng uh, ga đi ga mét mét mét mấy con ga mét hả con dài này chắc cỡ được hai hai mét mấy hai mét, hai mét bộ dạc đó bộ dạc hai mét này à là vừa đó bộ dạc cô chẳng hạn như giờ chiếc xe lăn á rồi cô ờ, tự bung ra rồi mình lăn ra ngoài rồi mình lăn vô không cô cái dốc gì mình lên nổi không trời ơi bữa Hay hổm người té đẩy đầu rồi té rồi hả cô bữa hổm ở ở ở ở ngoài đi vô ha nghe Dạ. cái dốc đó ha cũng gắng bường lên đó bường sao <laughs> nó bật ngửa bể cái đầu bởi vậy sau này đi ra tới ờ, cái cái nắp miệng hầm đó dạ mình xuống đâu có xuống ngồi đó rồi nhỏ con nhỏ ở trên nhà trên đó nó à. thấy gì nó chạy xuống nó đẩy lên à. lên đó ngồi chơi chừng ờ, khoảng tiếng đồng hồ vậy đó dạ rồi cái ờ, thôi nhãn ơi cho bà chính xuống đi nhãn ơi là dạ, nó đẩy xuống dạ nó đi chợ đi búa rồi về rồi rồi cái nó hơi cho bà chính xuống đi cái nó đẩy à xuống. ở đây người ta kêu bà bà chính hết ta gì cái thứ thứ chín là kêu là bà chín đúng không dạ, dạ. cái này là cái gì ờ, bà muối tiêu đó phơi hôm qua phơi nắng đã rồi tới phơi mưa luôn đó cái, cái này để, để mình cơm. để ăn cơm hả bà để ăn cơm Cô, uh, ờ, hỏi coi uh, kiên cử nha tiểu uh, đường cô ăn kiên cử lắm đó. cô có ăn gì nhiều à, đâu có ăn có gì bậy bạ đâu đồ ăn á không có ăn gì bậy bạ chỉ có cá phèn thôi với coi hỏi uh, thuốc nam mình uống được không uống hỗ trợ thêm bác sĩ không cho không cho đúng không? bác sĩ nói là coi như đưa đang chỉ thuốc tây yeah. Dạ. nếu mà uống thuốc nam thuốc uh, bắc thuốc gì đó là xuống đó là không nhận người, ta không nhận đó, yeah. Dạ. đó. À, thuốc, uh, thuốc thuốc nam thuốc bắc gì đó nghe nói uống bị giữ nước đó rồi thành ra à, bác sĩ không cho mình uống sĩ nói đang trị thuốc tây à, tôi đang trị à, cô rồi cô đi uống thuốc bậy bạ nữa rồi sao mà chị à, cho cho đợi dạ đó. có hai bên chổi nhau Trời. hai phút rồi thành ra không không dám uống đó cứ theo thuốc tây không đó ở đây là bà con của cô chính đâu của bà đâu bà con của bà có ai đâu có cái nhà ở chảnh cái con nhỏ cháu ở chảnh thôi chứ đâu có ai dạ yeah đó dạ. rồi là là những cái tức là mình đó giờ là mình không có con cái luôn hả không ờ, không phải không có con có con nhưng mà nó rớt với cái hầm ở ngay đây nè ở bên bên bên mấy nhà vậy là mất rồi luôn hả nó mất là hồi 6 tuổi tới bây giờ nếu nó còn nữa là năm nay nó 39 tuổi rồi đó dạ ba mươi chín bốn chục gì rồi đó tuổi thân đó ẩn tuổi của của cô đó dạ, dạ. cô đi cô ờ, dạ cô ờ, sẵn ờ, xuống thăm người thân rồi à. cũng hay ghé thăm bà luôn <laughs> cũng không ghé thăm lần này dạ <laughs> tự nhiên đi tình cờ đi qua khách sạn đi ngang dạ rồi thấy cái cái cái màn này nè nó dạ. cổ hủ xuống xong thấy cái thấy thấy lú ờ, lú lú ra à? ờ thấy lú lú là mình nghĩ ủa gì ở đây cái bắt đầu mình mới hỏi thăm hỏi thăm cái đầu sáng cái bà gì gửi mua nước đá qua anh kia mua nước đá giùm dạ rồi cái cứ về trên đó mà cứ nhớ nhớ dạ <laughs> thấy hoàn cảnh cô cũng đơn chứ cái này chắc phải vô điều trị Cái này là cô lết giết hai bắp đùi nữa bị vậy luôn. hai cái đầu gối nè. Chai anh đầu gối chứ, đầu gối. Chai luôn. Ở đây thì ngủ nó đang chảy ra luôn. Có hai cái gì đó, chụp cái đầu gối lại. Ờ, quấn lại chị quấn lại mỗi lần chị đi chị lấy lấy chiếc dép đó mình đây máu đang chảy ra các bạn ơi có thể là do nãy giờ cô cô uh, dạ cô di di lên treo xuống nó bị động dạ, bị động vô động chứ gì rồi chút nữa dạ, thấy giống luôn kìa gấp đi <laughs> đâu có gấp đâu có gấp tôi xế nghe kể qua đốt nhang ờ thắp nhang qua thắp nhang ờ, đi ừ vậy thôi đi ha ờ, ờ khi đó xuống dạ. <laughs> rồi ghé nữa dạ rồi sẵn cứ nhớ hoài nhớ hoài luôn <laughs> mới số hôm qua bên kia đó người hỏi em á rồi bữa nay mới chạy xuống đó thì nó không lành được nó không lành nó dạ. nó mới lủng một lỗ như cái cái cái đầu chân nhang vậy đó dạ, mà dạ, thường là hình như nhớ là bị tiểu đường mình mình lỡ có bị vết thương là sẽ nó khó là nó khó khăn lành dữ lắm dạ. mong mong số tiền này giúp được phần cho dạ dạ dạ bữa thứ tư này đi khám bệnh mình yếu bác sĩ à, có cho mình nhập viện mình có tiền mong uh, sắp tới này có nhiều mạnh thường quân ở lại để giúp cho cô được yeah. Dạ. dạ. dạ. <laughs> mà có có giờ có xe mình đi lại ờ, cũng hay dễ không tới lui rồi mình lấy cái xe rồi. có chiếc xe lăn dạ. cái này là được người ta tài trợ luôn không cô hay là xin ờ, cũng như cái cô mà bán con trái ở dưới quân khu chín đó dạ. hôm mới cắt giò về mấy bữa cái cổ thấy gì cũng qua cũng thăm cái nói với cổ cái cổ xin được chiếc xe xài từ năm mấy năm bố cô bên phường có ờ, có chào mình mỗi trời tháng ơi mỗi tháng có đâu tết mà còn không có nữa <laughs> ừ. Dạ. ở bên phường tết năm nay đâu có cho miếng gì đâu mọi năm nó ngay cũng có gạo mà trong hoài tới bữa 28 Tết rồi nói ủa làm sao năm nay ở phường không có gì chơi vậy trai <laughs> rốt cuộc Tết luôn mùng 1 Tết cũng không có luôn rồi thôi khỏi mong yeah. <laughs> Dạ. cô mình mình mình ấy ở đây lỡ mà có gió quá mạnh đó, thì nó có ấy không cô nó có ginh đâu ginh à? nó, cũng đỡ con cái cháu nó gịch dây chì dữ lắm nó gịch yeah. Dạ. nó siết cứng dữ lắm yeah. Dạ. tại vì con sợ tháng mưa tới nè à, ờ, hôm đó mưa dột cái thằng à, cái cái cái cái thằng mà kêu thảo bóng thảo bóng đó ngoài chỗ uh, hẻm 8 nè dạ. nó mình mới cắt cái giò về cái nó thấy vậy cái nó đem thảy cho miếng cao su nè dạ. đem thảy cho miếng cao su chừng nửa năm vậy mới che lên được dạ. có ai đâu che thằng cháu nó cứ mắc đi học hoài ngày nó hai buổi yeah. tới tối nó mới lên trên này đó rồi đâu có che được rồi bữa bữa năm năm rồi đó nó nghỉ hè đó mới lên đi che được nên là ngay thằng đó cũng được có con cái thằng thảo bóng nó thấy cắt cái giò rồi thấy cái chòi mình vậy đó đem miếng cao su rửa sức đem vô